Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh của mình Triết Audio Chúc tất cả anh em à, một buổi sáng à, thật là vui vẻ nha Và trước mặt là một bộ lo kéo 4 à, tấc giá 18 triệu 800 Và em sẽ test cũng như là căn chỉnh để đóng gói và giao cho khách sớm ha Hôm nay được một cái đơn hàng sáng sớm Và bây giờ em sẽ trực tiếp cũng như là mình quay mình thử mình test cho anh em xem Và à, khách hàng nào á, đã sử dụng cặp trục trặc hoặc cần à, hỗ trợ cái gì trong cái bộ lo giống như trước mặt thì à, alo luôn hoặc là comment luôn em sẽ hướng dẫn luôn ha trong vòng khoảng chừng nửa tiếng thôi tại vì tầm khoảng 7 giờ mấy là 8 giờ là mình sẽ đóng cái bộ này đi giao cho kịp xe bây giờ à, em sẽ test nhạc nó trước sau đó sẽ giới thiệu cấu hình cũng như là 点一下 sóng yếu thì mình kéo anten lên lắc qua lắc lại đây cây nữa nha ở đây à, mình đóng hàng mình để thẳng xuống rồi này là nối tim lo ha nối tim lo bằng dắt speed cong nè cắm theo cái chiều hướng của mũi tên nha. nối tim lo bên ngoài ha đây là ổ điện ha bluetooth đây dây ba ly này là bluetooth ha dây ba ly cắm vô điện thoại này được à, sơn chống chạy xước ha tắt máy bơm rồi sơn chống chạy xước rất là đẹp ha đây có cái hộc để cho mình à, đựng à, micro hay đựng đồ lặt vặt ha đó, micro thoải mái ha là dây điện 4 chấm 4 à, chấm 4.0 à, nha rất là dày nha nó nhỏ ngón tay mình tí thôi đây hai nhân bốn chấm ha bốn chấm hai âm thanh thì nghe rất là chắc luôn à tiếp hình là cái hình nó nhúc nhích cái là nó lắc dữ lắm Rồi chào anh Long Nguyễn ha Bộ này là 18 triệu 800 anh nha 18 triệu 800 Rồi ok Minh Chiếc Channel ha Cái này à, <laughs> gà nhà Rồi chào anh Trương Ngọc ha Rồi rất là cảm ơn anh ha chúc anh em à, có một ly cà phê buổi sáng thật là ngon với dàn à, lo kéo của bên Minh Triết Audio nha rồi chào đời là thế thôi ok <laughs> không để số nữa hôm nay gọi chị không nổi hả ừ <laughs> ok rồi thế thôi nay ở duyên hải nha à, đi setup và âm thanh hả âm thanh chị trên đây anh em nào có để em giảm nhạc tí để à, em à, giao lưu tí xíu ha trả lời tí xíu comment em sẽ lên à, test cũng như giới thiệu cái cấu hình của cái bộ loa này anh em đợi tí em tí xíu nha rồi anh em nào ở khu vực miền Tây của mình á, thì có thể liên hệ với đài là thế thôi nè anh này là anh chuyên đi setup ở khu vực miền Tây nha à, linh kiện sản phẩm thì được bên Minh Triết Audio tài trợ ha tài trợ cũng như giống là, là sản phẩm bên Minh Triết á thì anh này ảnh sẽ đi uh, à, setup anh em nào có cần hỗ trợ setup kỹ thuật dàn âm thanh nhạc sống lớn nhỏ gì đó thì uh, liên hệ với uh, đời thế thôi đời thế thôi tên nghe rầu quá <laughs> à, để được uh, báo giáo như setup ha rồi chào anh Nam Hoài có uh, có server 227 DL mặt màu xanh không dạ không anh ý rằng là em chỉ bán mặt màu đen hoặc màu trắng nha nhưng mà đa phần là em bán màu đen nha màu trắng thì không à, không em không có gần như là không có bán anh em cần thì sẽ có rồi Nam Hoài hướng dẫn chỉnh uh, có server hai à, à hai ba đang là đúng không anh nếu vậy thì để em làm một cái clip sau ha mình quay trực tiếp cũng được anh nha để em sẽ gắn vô cái bộ vàng nào đó để em coi trong cái tủ máy em có cái nào có sẵn cho em sẽ làm một cái clip sau em trực tiếp em sẽ hướng dẫn chỉnh cái con cốt đó ha bây giờ hôm nay mình làm cái bộ ờ, lo kéo này đi ha Rồi chào anh Thanh Phạm nha Sub 50 bao nhiêu một cặp Thì nó có tầm rớt vào tầm khoảng là Ít nhất là 7 triệu rưỡi anh ha 8 triệu 8 triệu rưỡi 9 triệu 9 triệu 2 Thì theo mình chọn mẫu mã và chọn loại sub nào Nói chung thì anh giúp em liên hệ số điện thoại là 0932 669 768 để được uh, báo giá anh nha cho nó dễ dàng tại vì mình chọn lựa cái bát chọn lựa cái loại loa nó, anh ha này nó sẽ ra cái giá rồi chào anh uh, sao đơn thạch hay quá à ok anh hôm nay cũng có một dàn à, về đồng hương nha trà vinh nha Quay góc em là ở trà vinh hôm nay có một anh ở trà vinh ha sẽ gửi hàng cho anh ở trà vinh anh order đây mấy hôm rồi không biết ảnh có ở trong đây không của anh thì em đóng sẵn ở ngoài rồi ha còn cái bộ này là hình như giờ em về miền trung à em cũng không biết của anh nào nữa rồi chào anh Trần Trung nha em chào anh à cái nào khách không cái nào bát không gom cái này hả trời bát như vậy là nghe cực kỳ hay so với cái 715 nha 715 không sao mà đánh hay được bằng như cái thùng lo kéo này mà không biết phải khách nói vậy không nữa mà trả lời luôn rồi để tí xíu coi anh Thảo Nguyễn lấy bộ 18800 đúng không anh? Nếu đây là cái bộ này không biết phải của anh hình như không phải. Của anh thì à, chưa. bộ này à, sáng sớm đi sớm là không phải của anh rồi. Rồi, cảm ơn anh Thảo Nguyễn đã ủng hộ em nha Cũng như tất cả anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em Rồi anh Trần Phung dàn này với à, cặp 715 giá bao nhiêu Rồi 715 thì cũng nó tùy giá anh ha Rẻ nhất thì bên em làm lo nói chung tương đối là nó tốt Chứ không phải là làm làm lo nó hơi không phải làm lo thường là giá của nó là từ 7 triệu rưỡi trở lên anh nha 7 triệu rưỡi 8 triệu 8 triệu rưỡi 9 triệu nói chung là nó tầm ở cái giá đó kết hợp thêm nữa thì tùy theo mình chọn à, hòm hòm tiền cỡ nhiêu đó đó anh anh nó à, chính xác nữa thì anh giúp em liên hệ số điện thoại là 0932 669 768 ha em đọc hơi nhanh tại vì comment cũng hơi nhiều chứ là không có để cho nó trôi nhiều thời gian của anh em nha thì số điện thoại em có để phía trên đó nếu anh em nghe không kịp có thể nhìn lại phía trên giùm em để xem cái số điện thoại để mình liên lạc số điện thoại đó trường hợp mà mình liên lạc mà điện thoại không nghe hoặc là nó hơi bị trục chặt cái gì đó thì anh em cứ để lại tin nhắn hoặc là kết bạn với Zalo thì sẽ có thì à, lúc đó sẽ trả lời dễ hơn và mình gửi hình qua lại nó dễ dàng hơn để mình chốt cái đơn giá nó dễ hơn ha rồi đời là thế thôi em thấy một ngàn cũng bình thường à nói chung là à, cái đó thì à, không nói sâu ở đây giờ mình <laughs> quan tâm vấn đề cái là dàn lo rồi Anthony Lê có cặp ba tắc đơn rồi giờ à, mua gì cho dàn này cho dàn hay cặp ba tắc đơn cặp ba tắc đơn là của anh là hàng như thế nào anh hàng lắp ráp hay là hàng như thế nào anh nếu vậy thì à, em sẽ tư vấn cho anh ha tư vấn sơ thôi anh cần thiết kỹ thì sẽ liên hệ số điện thoại mà em đọc trên trên đó anh à, mua cho em một con à, đẩy giống như xe 20 này hoặc là mua đẩy nhập anh nếu mà anh à, anh à, muốn đầu tư à, cao cấp hàng chất lượng chuẩn mạnh thì anh mua con hàng nhập Đấy, mua hàng nhập hàng nhập thì nó sẽ mua con mắc tiền đi sau này nó nâng cấp nó dễ dàng hơn tùy tùy anh sau đó mình sử dụng một con văn cơ và một cái bộ bích rô và một cái nói chung là giống mình thay thái kiếm thêm một cụm giống như trong cái tủ của cái lo kéo này về gắn vô cái lo nhà anh là hát được à, còn anh muốn cao cấp thì mình đổi con men cao cấp gian cao cấp thôi hoặc là anh sử dụng con gian cơ 6 fx giống như tối qua em giới thiệu cũng không được cũng được con đó rất là hay ha con đó mẫu mới rất hay hay à, so với con 5 fx hát nó nhẹ hơn tiếng eco nó phao hơn ha còn 5 fx thì tiếng eco nó hơi bị gì hơn rồi chào anh à, sơ thạch em ở trà vinh nè kkk à vậy không có lẽ là cái bộ đóng vàng vàng ở phía sau lưng này nè là của anh đó phải không không biết phải không ha hôm bữa anh ghé đó không anh đó, cái bộ tuốt ngoài kia đó ngay chỗ cái chỗ loa đây đó bộ đó thì chuẩn bị cho anh từ lâu rồi chỉ chờ tới ngày là đóng cho anh thôi mà cái bộ này em theo em biết là sáng đi về miền sao đơn thạch phải anh không sao đi tha hả đây nè nhiều khi anh ghi vô đây nè nè không phải hả à vậy hả à? à thạch sao đơn tha hả à tha. <laughs> à cái bộ kia chắc của anh thạch vi tha mà không biết phải của anh không anh thạch ơi em có ở trà vinh hả anh ở tỉnh anh ở huyện nào nha à, chào anh hùng nguyễn lô kéo này chơi à, đàn cổ và ọc găng được không chỉ có được ọt găng thôi nha không có được đàn cổ anh ha nếu mà mình chơi à, cái à, nhiều nhạc cụ vậy thì anh chơi cái bàn mixer anh nha vậy thì mình chơi cái bàn mixer này đi đó à, chơi cái con MFX này nè à, chơi còn bằng sơn nếu mà anh muốn à, thì anh chơi cái bàn sơn này nha muốn à, nhiều nhạc cụ vô cùng một lúc á, thì mình chơi cái bàn sơn đó nó sẽ hay hơn âm thanh nó mạnh hơn à, cái này nữa giá thì nó không cao hơn nhiều đâu cao hơn có triệu mấy thôi mà nó sẽ giúp cho mình giải quyết được mọi vấn đề rồi anh Hiếu Nguyễn Hoàng có dàn súp luôn giá khoảng 35 triệu có dàn số bằng mixer luôn giá 35 triệu không anh 36 triệu anh hình như là nó 36 triệu 36 triệu đó nó gồm có một cặp full cặp full cặp súp cặp full 40 cặp full 75 á ờ, ờ, từ trăm chín con 76 với cặp súp uh, từ 220 con trăm cái men 4 kênh bằng mixer à cái đó nó cũng chưa đủ đồ như anh nói bằng mixer nó có micro dàn số đúng không đúng rồi cái bộ em nói anh là 36 triệu á tí xíu em sẽ để cái link lên trong cái mô tả khi mà cái video này dừng lại em sẽ để cái mô tả đó để để lên cái link trên mô tả nha à, để link dưới comment chứ rồi ờ, anh anh vô đó anh xem nha hoặc là anh vô mình chiếc audio anh tìm cái bộ 36 triệu em nhớ không nhầm đó là 36 triệu thì phải á bộ đó rất là ship nhanh anh cái đó em bán cũng rất là nhiều á em cũng giới thiệu gần đây hai ba lần rồi rất là hay thì cái bộ nó nâng cấp lên thêm một con nữa thì nó ok hơn cái đồ bộ đó là ngon bổ rẻ luôn à, anh hữu anh võ nay chim sớm hả dạ mạng nay à, sửa nay được ba bữa rồi kiểu thấy nó cũng ổn ổn thành ra là lên luôn lên sớm luôn tranh thủ lúc nào là lên luôn lúc đó <laughs> để sợ uh, trưa tí xíu là khách tới nhiều quá các em không có livestream được tại vì do nó ồn ào hoặc có một số anh em thì không có thích lên thành ra nó cũng khó có mấy lần em cũng muốn lên mà lên không được rồi anh hữu võ men xe 20 à, đó công suất bao nhiêu cái này công suất của nó tầm khoảng à, là 800W nằm tới 1000W anh nha cho một kênh thì 2000W à, cho hai kênh đó là công suất là 8 ôm nha mình có thể đánh 4 ôm thì công suất nó tăng lên cao anh nha còn à, cái con xe 20 màu trước mình có thể nâng cấp lên thêm được cày 75 nữa anh nha hát thoải mái rồi xe đớp âm thanh trà vinh trời ơi sao nữa rồi nhiều tên quá vậy <laughs> rồi chào anh Phước lo kéo hóc ngôn nha buổi sáng đắt khách ha ok rồi đây là anh Phước hóc ngôn nha anh em nào có à, chơi à, âm thanh cũng như lo kéo hay là dàn âm thanh các loại anh này anh ảnh đủ hết á thì à, liên hệ với anh Phước ở khu vực Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh mình ha Củ Chi Hóc Môn gì đó thì à, liên hệ với anh Phước Hóc Môn này anh có số điện thoại đây thì để được phục vụ nha rồi anh sẽ đưa thạch à cháu của mình mua đó ok anh cảm ơn anh nha cảm ơn anh đã giới thiệu ha dạ thì nếu đúng rồi nãy giờ em nói thì em đã chuẩn bị sẵn cho ảnh ha bữa anh mua xong là em chốt em đóng gói lại luôn em để luôn rồi đó à, âm thanh trà vinh lúc nào show rồi à, khách xếp úp đồ ok setup âm thanh trà vinh này cũng setup được lắm nha đắt rất là đắt đi coi như là mệt mỏi luôn ớn luôn than miết ha, kêu công việc nhiều quá đuối <laughs> có việc nhiều quá thì cũng kêu đuối mà không có việc thì lại kêu buồn anh em nào ít việc ở các tỉnh thành nào thì cứ liên hệ với ờ, Minh Chiết ha, xác nhập với Minh Chiết nha Minh Chiết sẽ ờ, giới thiệu cũng như là sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn kỹ thuật sơ cho một ờ, một vài mánh khóe rồi <laughs> nó mình khé ghê quá nói chung là hướng dẫn cho một vài chiêu chỉnh trong máy rồi sau đó là sẽ bảo đảm đi setup được nhưng mà phải đam mê nghề mới được nha tại vì nó rất là khó quan trọng là mình phải có cái biết cảm nhận được âm thanh thì mình mới làm được ha còn không cảm nhận là không làm được đâu á rồi anh à, rồi em hết biết đường đọc luôn à Valenti hả Bedi Kadi K2 ok nay rồi ok anh anh này ở uh, chắc nước ngoài rồi để em uh, à, hóc cái đầu cái điện thoại lên tí xíu hóc lên thì sợ nó rớt rồi thôi bây giờ em sẽ lên em uh, test cái uh, em mình phóng bự lên ha giới thiệu cấu hình cũng như mình thử cái mic nha tranh thủ chứ đây thôi uh, có khi mà điện thoại nó giữa chừng mà nó bị ngọt ngọt nó tắt á thì à, anh em cũng thông cảm nha giống như tối qua em vừa nói xong chút xíu sao tắt mất tiêu em bó tay luôn thì à, cũng à, nhân tiện đây là xin cảm ơn tất cả anh em gần xa cũng yêu mến kênh của mình chiếc audio thì nếu mà yêu mến thì giúp em là liên hệ tức là giúp em là đăng ký cũng như là chia sẻ để cho cái kênh Minh Chiết ngày càng phát triển hơn ha để em sẽ có tinh thần và động lực hơn để làm ra nhiều cái video ờ, nó có khi là có ích cho anh em hoặc là sẽ hướng dẫn những gì em đã biết hoặc là anh em cần chia sẻ hỏi những gì thì em sẽ đáp ứng rồi thì ờ, một lần nữa xin ờ, cảm ơn ha em nói trước cái câu này để không tí xíu nữa là em không kịp nói sợ điện thoại nó tắt rồi bây giờ em sẽ lên test thử cái mic giới thiệu cấu hình test mic ha Được. 1, 2, 4, 5, 6 Cái này thì mình chưa có cái chỉnh hết ha Giờ mình sẽ chỉnh sơ thôi Chỉnh thì nó dễ nè à? Nhưng chủ yếu mình ráp máy xong rồi mình cho nó chạy nóng Thì nó mới khó Khi mà thử cho nó chạy, alo lô cho nó chạy thì mình cứ bỏ đó ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại Lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chỉnh sao cho tiếng nó nhẹ nhất, sáng nhất mà dễ hát nhất ha lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như vậy thì nghe cũng ok rất hay rồi nhưng mà nó hơi à, theo như cái giọng em thì nó hơi di trùng xíu em giảm xuống xíu lên một hai ba bốn thì sẵn đây em hướng dẫn sơ anh em à, chỉnh cái mic luôn cho nó tiếng nó đẹp ha vì mic thì nó phải đòi hỏi là bass nè trung nè chép nè hay là bass nè trung nè chép nè giống như mình nói cái giọng của mình y như mình nói ngoài nè đó mình nói ngoài sao mình đưa vô nó y chang vậy mình chỉnh sao mình nghe y như cái giọng của mình trong cái loa y như cái giọng của ngoài của mình thì khi mình dư quá thì mình giảm bát còn uh, à, dư chung thì giảm chung thiếu chung thì giảm chung còn uh, giọng mình khàn thiếu chép thì mình tăng lên cho nó sáng tiếng mình rõ tiếng lên đó giống như em chỉnh nó rõ nè khi mà mình chỉnh rõ cái tiếng như vậy rồi là mình kết hợp echo vô nó sẽ rất là hay chứ nếu mà mình chưa chỉnh rõ cái tiếng mình để nó ồ ồ ồ mình đưa echo vô là thôi không có chỉnh được luôn ha mình không có biết đâu mà mình chỉnh thành ra mình phải phân khúc ra thường thường bởi vì em chỉnh là chỉnh cái mic trước trước chỉnh mic không cái echo sau đó mình mới chỉnh mic cái echo còn nhạc thì đó là một phần riêng ha một phần riêng thì nhạc mình mở nhạc lên mình chỉnh bass tung chép nhạc cho nó điều hòa rồi sau đó mình kết hợp giữa nhạc với mic rồi mình nói làm sao mà cái mic lúc nào nó cũng ra cái tiếng và nằm trên cái nhạc chứ nếu mình chỉnh không khéo thì nó lúc đó mình mở nhạc lên là nó sẽ đè luôn cái tiếng mic tại vì cái mic mình chỉnh nó không có rõ không có sáng thì lúc bấy giờ nó mới đè cái tiếng mic của mình ha thì cái đó là cái cách của em hay chỉnh còn anh em là có cách nào hay hơn thì mình sử dụng cũng được được một hai bốn năm sáu bảy một hai đó mình ngồi gần là khác mình ngồi xa là khác tại vì em chỉnh nhiều em, em có kinh nghiệm thành nên mình nghe là mình biết là như vậy là ok rồi để em đứng ra xa em nghe coi có phải vậy không ha lượt một hai ba bốn năm sáu bảy lượt đời tư muốn thuở à, làm bậy nó một chút vậy vậy là ổn rồi đó nói chung là nghe bán hơi nhiều phải không thực sự nó không nhiều đâu à, nó mình hát lớn lên là nó sẽ mỏng cái tiếng bass đây, nè cái tiếng trung nó tiếng chép nó cao hơn tại hát lớn thường thường cái bass nó nằm ở dưới nè cái trung chép nó nằm ở trên mình nói nhỏ nhỏ hoặc mình à, nói chuyện thì bass nó hơi nhiều nhưng mình cắt tiếng hát lên là bass nó khác mình ra là đây kinh nghiệm em chỉnh về là nghe thấy được nè rồi bây giờ bắt đầu mình mở cái cô lên mình coi nó có dư cái gì không ha thiếu cái gì bù đó đó, bít bít gọi này gọi là bít khô chứ cái cô là nghe nó ok rồi hay rồi là một hai ba bốn năm sáu đây là cái nút echo ha thì đây nó có phân dùng cho mình là nó cắt nó cắt cắt, cắt điệu ra cho mình cái ô sáng này ô sáng hay ô sáng, này ô xám năm nói chung cái kia một và bốn năm sao bảy không? rồi thì đây là cái ô echo như echo echo thì có delay delay là nhanh chậm chịu bít là dài ngắn bass là chỉnh bass echo chỉnh mic echo thì chỉnh trung á chỉnh chép echo đây là cái volume echo echo ai thích nhiều thì mở nhiều ai thích ít thì mở ít rồi em thường thường mở cái này tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi nha 12 giờ lừa 12 giờ thì nó mạnh quá nó hát này kia nó giọng dữ quá mình hát được có vậy chứ mình vô nhạc là nó nhỏ này lừa em cố tình mở cái côn lớn lên để coi nó có hú không ha chứ thường thường mình hát mà con mở cái côn lớn vậy đâu nó, nó, nó giọng giọng như vậy mình hát được đâu nhưng mà cố tình mở lớn lên để mình kiểm tra nó hú hay không mình chỉnh hú rồi mình chỉnh cái tiếng nó trong nó hay rồi chứ mình mình mình thử mà nó nói đồ trúng hú mạnh cao đi mà mình không có mở giật mở xíu với cô vậy thì kiểu gì mà hú được sao không sao hú được hết trơn á mít thì nó không bao giờ hú mà chỉnh mà mít mà hú thì không thể nào hát được tại vì mít mà hú đưa cô vô nó hú nó ré ra mà không hát được thành ra là chỉnh mà không hú là cô phải lớn như mình không hú rồi là ok mới ngon, ngon, nhưng mà mình hát này không để lớn thì mình hát để nhỏ thôi lượt một hai ba bốn năm sáu bảy nhiều khi mà mình thử mình nói không có chống hú không có hú mà mở cái cô bé xíu thường thường để ý những cái video bên em cái video này cái cô nó cũng giọng giọng mạnh lớn gì hết không phải là mình không biết chỉnh chứ thường thường là xem những video mà khách hàng hát là gần như không bao giờ ít khi nào có nghe eco nó cũng có mà có khi ít khi nhiều thì theo khách thôi mà đa số là sẽ không nghe cũng có mình chỉnh người ta hát mình chỉnh khác mình chỉnh là không có cô chỉ có trường hợp ta hoặc là cái cô nó nhỏ là cho nó dài thôi nó còn mình thử lúc nào mình thử cây côn cho nó lớn để coi nó có hú hay không à, mục đích là như vậy rồi bây giờ mình thử cái cô coi nó bén tiếng chưa bắt giác ok chưa ha lượt một một mở lớp lớn bít lớn một xíu nữa đó mình kiểm tra cái đoạn hút của cô nhưng mình thử mình nghe nó hơi giọng giọng ồn ồn ồn ồn có vẻ nó hơi dư bát dư trung dư trung dư bát của của, của mít thế là xin lỗi của eco tại mít hồi nãy mình test nó chuẩn rồi lên lên lên lên được trong này nó mà đừng có chỉnh hết bát hết bát thì nó sẽ không nghe được nhiều mà chỉnh hết bát nó nhỏ bát nghe được nó bị kêu bằng nó hỏng cái tiếng này cô là mình không hát được ha lên một hai như vậy mà nhạc lên là nó lắc bắt luôn vậy mình cần phải cho nó tí xíu à, tí xíu bát của mic nó lọt sạch tí xíu bát của Nico tí xíu mic của Nico đó tiếng xì thì ngon rồi đó lên một hai ba bốn Nico nghe nó hơi mỏng ha lên lên một xíu để cướp cái hơi thường em chỉnh hơi dài xíu khoảng 12 giờ rưỡi ha đó mình tính theo cái giờ đồng hồ thì khoảng 12 giờ Lên một hai xì vậy là rất là hay này ca nghe nó rất là sướng cái tai mình ha Lên lượt đơ em em hát không có hay nhưng mà mình chủ yếu hát để mình cảm nhận được cái cô cảm nhận được cái âm thanh nó hay này mình chỉnh là bà con hát sẽ hay lên lên lên em lặp lại khúc nữa thôi đơ coi như là vậy là ok ha chống hú cũng cực kỳ mạnh luôn ha rất mạnh luôn đó thì cô mình mở lớn lên nè nó cũng không có hú hú ha lần một hai ba bốn năm sáu lần một hai ba bốn năm sáu bảy lần đời từ muôn thuở tiếng mưa có như bao giờ chuyện lòng tôi kể cách nay sao vậy xíu đi xíu lương đừng nói nữa thôi vậy thôi chắc bị chửi dữ lắm rồi lượt một hai nhảm nhiều đó thôi chứ nãy giờ là bị muốn quách rồi đó luôn cái này lần một hai bụng năm sáu anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu xó anh không trách rằng là em đổi bạc anh chị trách em quá trời nhẹ luôn rồi sẵn từ đây em sẽ nhắc lại một lần nữa mình xét cái cây mic này lại ha anh chị nào mà sử dụng một cái mic này mà nhiều khi mình tới một cái khu vực nào đó hoặc là mình lỡ chạm tay vô những cái nút này nè nó thay đổi ha ví dụ như đây để ch không à, một không sáu tắt à, ch một không sáu ha à, nhìn cái tay nhìn với cái tay mic của mình nè à. nó không có trùng hợp với 106 ví dụ ở đây 106 mà ở đây lên 104, 105 hoặc 107, 108 gì đó thì mình sẽ xích ít lại bằng cách là xích ít lại bằng cách là lấy cái con mắt này nè đây nó có con mắt này trong này nó có mũi tên ha ngay chỗ này nha này bấm này công tắc ha đưa vô con mắt này tầm khoảng không cần gần ha không cần đụng sát cũng được đó sát mình má lên đây cũng được ha đặt má đây cũng được hay cầm xa gì cũng được rồi ha không có mình chỉ cần bấm cái nút xét thôi nó ví dụ em làm cái là 98 đi ha là mình bấm một cái nút set thì lúc bấy giờ nó nổi ra chữ i r có chữ b g g nó có mũi tên chạy chạy chạy chạy vậy nè đó nó đang đi tìm một cây này lúc bấy giờ mình mở nguồn cái này lên nha mở nguồn lên đó, mở nguồn mình quay vô mình giờ nó bắt nha đó nó bắt à nó không bắt được tại vì à chưa lên nguồn nó không phải lên rồi à, nó chưa có bắt được ha thì do mình để nó không nhìn thấy được thì nó, nó chưa có bắt được bây giờ mình à, sẽ để cho nó thấy được ha bắt lại đó, đó rồi xong nó bắt rất là nhanh các bạn bắt được rất nhanh là không chín tám luôn lượt một hai ba bốn năm sáu bảy lượt đó đó mình à, thay đổi cái cái, cái tần số rất là nhanh ha thay đổi tần số rất nhanh rất lẹ chào em trước ha con phải ghế nhá ừ. lượt một hai ba bốn năm sáu bảy lượt rồi mình à, hướng dẫn à, xét lại cái tần số vậy ha. rất là nhanh rất dễ nha hoặc tới chỗ nào nó bị sóng ngọt ngọt á thì mình xét lại luôn mình cứ để y thinh về khỏi cần chỉnh thì xét lại luôn ha lượt một hai ba bốn năm sáu để nó cho chú ngồi lượt một hai lượt một hai bốn năm sáu biết uh, tâm sự à, nhỏ tới đâu rồi đây mấy đứa à, đóng gói luôn này kìa coi đóng gói cái bộ nó lại luôn này giờ thì em cũng có khách rồi ha giờ em sẽ trả lời sơ mấy cái comment của mình cho nó xong luôn thì em sẽ đóng gói ha à đây chưa có cái hiệu nha trong quá trong quá trình mình làm có gì à, thông cảm nha khách hàng là thượng đế <laughs> ok nãy giờ anh em thì thấy em à, hướng dẫn sử dụng cũng như là mình thử cái bộ loa này ha âm thanh nó nghe rất là hay rất là nhẹ mặc dù em hát nó không có hay ha mặc dù em hát nó không có hay thì à, may quá điện thoại vẫn còn à, hát tốt nói chung là sử dụng điện thoại không biết sao nữa có khi nó tắt khi nó không tắt thành ra không biết chừng được thì bây giờ à, anh em sẽ đóng gói cái bộ này lại và em cũng xin phép là em à, tạm dừng cái video tại đây rồi em cũng à, xin phép là em tạm dừng cái video tại đây chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha sức khỏe thật là tràn trề tràn đầy luôn lúc nào cũng sức khỏe thật là khỏe luôn mình mới làm được việc ha thì à, anh em cũng à, đừng quên là nhấn đăng ký kênh của em cũng như là chia sẻ để à, cho em xin một tí động lực để em sẽ phát triển thêm nhiều cái sản phẩm hay hơn cũng như có nhiều sản phẩm hay hơn để em sẽ giới thiệu và cũng như là đồng thời là hỗ trợ đến anh em nào có nhu cầu cần nói chung bên em là là em sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ tất cả những anh em không phải riêng những anh em mà mua hàng của em chắc em không cần biết là mua hàng của ai hay như thế nào nếu trong khả năng em làm được thì em sẽ chia sẻ hết thì anh em cũng đã biết rồi đó từ trước tới giờ bên em là vậy không cần biết là có mua hàng mình hay không hay là không mua hàng của mình chỉ cần anh em có nhu cầu em biết em sẽ chỉ ngay đó thì đó là cái cái cái mà để mà mình anh em mình à, nó gắn kết với nhau dạ rồi thôi thì em xin à, tạm dừng video đây xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo